Bà Nguyễn Phương Hằng đối đầu với VOV. Cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng, vợ của ông Huỳnh Uy Dũng, chủ khu du lịch Đại Nam, với đài tiếng nói Việt Nam VOV ngày càng gây cấn. Mọi chuyện bắt đầu từ khi VOV cho đăng bài, bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn đã đến lúc cần xử lý nghiêm, cùng với bài báo không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng vào sáng và trưa ngày 12 tháng 6 Hai bài báo cùng có nội dung phê phán các buổi livestream của bà Phương Hằng, giống như chiến thư nhắm đến bà này. Sau khi hai bài báo lên mạng, báo điện tử VOV bị tấn công mạng, VN Express đưa tin. Ông Nguyễn Xuân Ba, người phụ trách mạng kỹ thuật cho VOV cho biết, vụ tấn công bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 khi toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của VOV trên Google Play và Facebook đều bị bình luận tiêu cực, đe dọa, Diên ứng dụng VOV bị đánh giá một sao liên tục. Đến sáng 13 tháng 6, việc truy cập vào địa chỉ vov.vn diễn ra chập chờn. Từ 13 giờ chiều cùng ngày đến sáng 14 tháng 6, VOV bị tấn công từ chối dịch vụ Reduce làm tràn băng thông, khiến các độc giả không thể truy cập trong suốt thời gian diễn ra cuộc tấn công. Đại diện VOV khẳng định, đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ trong suốt 22 năm làm việc của báo VOV. Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ báo điện tử VOV bị tấn công mạng, báo Người Lao động đưa tin. Ông Ngô Thiệu Phong, tổng biên tập VOV xác nhận đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an làm rõ các cuộc tấn công mạng nhằm vào trang báo điện tử vov.vn và nền tảng mạng xã hội của cơ quan này. Vụ tấn công đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của tòa soạn và quyền truy cập thông tin của các độc giả về OV. Một lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tức A05, thuộc Bộ Công an cho biết họ đã nhận được công văn của VOV. Hiện A05 cùng một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vào cuộc điều tra. Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã chỉ đạo hai tập đoàn chuyên cung cấp dịch vụ kết nối mạng ở Việt Nam là Viettel và VNPT cùng vào cuộc bảo vệ VOV. Sự vào cuộc của Bộ Công an giống như tín hiệu bật đèn xanh để các báo lệ phải khác cùng tham gia cuộc chiến của VOV. Vietnamnet là một trong các trang tham gia tích cực nhất qua bài báo sáng nay, Đại hội vạch mặt và sự thách thức thượng tôn pháp luật. Toàn bộ bài báo không có chỗ nào nêu đích danh bà Hằng, nhưng ám chỉ bà Hằng qua các luận điểm phê phán máy buổi livestream vạch mặt giới nghệ sĩ Việt Nam trong bài có đoạn tới bà Hằng, một nữ CEO liên tục livestream. Nội dung là chỉ thẳng mặt, đấu tố, bốc phốt, mắng nhiếc, sỉ nhục. Cách đây 15 ngày, nữ CEO ấy thông qua đại diện của mình đã cam kết với cơ quan quản lý sẽ không livestream với phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác hay những ngôn từ gây phản cảm. Một bài khác cùng chủ đề xuất hiện trên Việt Nam nét sáng nay, ứng xử trên không gian mạng – danh giới giữa tự do ngôn luận và vi phạm. Tác giả bài này cũng không dám nêu đích danh bà Phương Hằng, nhưng dẫn ra luật an ninh mạng, một trong những hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia không gian mạng là xúc phạm nghiêm trọng hoặc đưa thông tin bị đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Báo công lý thì làm to chuyện, tấn công cơ quan báo chí là xâm phạm an ninh quốc gia. Trước khi nói về chủ đề đau to bú lớn, như an ninh quốc gia, báo công lý nên bắt đầu từ vấn đề thiết thực hơn là quyền tự do báo chí, nhìn lại xem có được bao nhiêu tờ báo trong nước có thể hoạt động ngoài sự kiểm soát của chế độ. Vụ tấn công VOV không phải là xâm phạm an ninh quốc gia, mà đơn giản là cái tác nhắm vào hệ thống báo chí lề đảng, trước giờ luôn tự hào là cái loa của đảng, gần như bất khả xâm phạm, chỉ có đảng lâu lâu của trách, phạt vả chứ người dân không đụng đến được. Điều lạ là, tính năng bình luận của clip này bị tắt. Không lẽ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh lo ngại rằng lực lượng tuyên truyền viên không đấu nổi với đội quân của những người ủng hộ bà Phương Hằng? Về phía bà Phương Hằng, dù Bộ Công an đã vào cuộc, báo chí là đảng cũng thi nhau dàn quân để hỗ trợ VOV nghênh chiến với bà, nhưng bà vẫn chưa có dấu hiệu nào núng. Chiều 15 tháng 6, bà Nguyễn Thị Phương Hằng tiếp tục livestream trên YouTube video livestream chiều nay của bà Hằng cũng xuất hiện cả trên Facebook. Dù trên YouTube hay Facebook, video của bà Hằng luôn được nhiều người ủng hộ. Phần lớn các bình luận cho rằng bà đã giúp người dân vạch mặt những kẻ lừa đảo, có người còn gọi bà là nữ anh hùng. Hiếm có trường hợp một cá nhân đối đầu với một cơ quan báo chí là đảng lớn mà vẫn được dân ủng hộ như vậy. Dù phía truyền thông lề đảng cho rằng Trang web VOV bị phe bà hằng hách, nhưng cũng có một số ý kiến cho rằng người dân đang thể hiện quyền tự do ngôn luận và rằng trang web bị sập không phải do bị tấn công mà nhiều người vào đọc. Khi hai bài báo của VOV lên mạng, hàng trăm ngàn người truy cập cùng một lúc sẽ khiến trang VOV bị sập, tương tự như tấn công DDoS. Độc giả Tiêu Thùy Anh nhận định, bà Hằng không cần thuê cao thủ IT mà do nhiều người cùng đồng lòng truy cập vào để xem trang VOV đang nói gì về idol của họ là đủ đứt nghẽn rồi. Nếu coi đó là lỗi thì sẽ phân cho hàng ngàn người đó. Chứ rất khó có hacker nào trong thời gian ngắn thực hiện được chỉ đạo kia của bà Hằng. Trên Facebook hiện có nhiều nhóm quy tụ người ủng hộ bà Hằng, trong đó hai nhóm công khai đông nhất là Nguyễn Phương Hằng CEO với hơn 115.000 thành viên và ủng hộ chị Nguyễn Phương Hằng với hơn 135.000 thành viên. Cả hai nhóm đều liên tục có các bình luận thể hiện sự trung thành với bà Hằng, dù bà đã bị một số báo lề phải nêu đích danh. Trong cuộc chiến này, về lâu dài, bà Hằng khó có thể thắng, vì đối thủ của bà là VOV đã cầu viện đến Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và nhiều tờ báo lề phải cùng giúp sức. Phía sau đối thủ của bà Hằng là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương đảng và toàn bộ hệ thống chính trị của cái đảng chưa bao giờ biết thu dân. Bà Hằng sẽ không thể nào thắng được cái đảng này, dù bà có ưu thế quan trọng nhất là đội quân gồm những người ủng hộ bà, đến giờ vẫn bám mặt trận cùng với bà, dù Bộ Công an và một số báo lệ phải đã lên tiếng thị uy. Nếu cuộc chiến tiếp tục leo thang trong những ngày tới, có thể kết cuộc sẽ là cả gia đình bà Hằng phải rời Việt Nam – nếu may mắn còn mang được một số của cải ra khỏi đất nước, không thì cũng giống như bao nhiêu nhân vật khác đã từng bị đảng vỗ béo để làm thịt, đó là bị lục đồ, tống cổ, đuổi đi. Khối tài sản khủng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Kim Cương và sổ đỏ tính bằng cân tuyên bố hiến đất ủng hộ 1.000 tỷ đồng chống dịch, nộp 1.234 tỷ đồng tiền sử dụng đất năm 2020 là một vài con số về cơ nghiệp của vợ chồng bà Phương Hằng. Siêu Nguyễn Phương Hằng đang là cái tên được nhắc nhiều nhất trên truyền thông và mạng xã hội những ngày gần đây, đặc biệt sau buổi livestream cũng thu hút tới hơn 400.000 lượt xem trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Bên cạnh những nội dung phức tạp và kịch tính quanh vụ tố cáo, ông Võ Hoàng Yên cũng như một số nghệ sĩ trong giới giải trí, bà Hằng còn khiến người xem sửng sốt khi khoe tài sản cực khủng trong livestream, bà Hằng cho biết tài sản của vợ chồng bà Kim Cương và sổ đỏ tính bằng cân hay đi những chiếc xe 40 đến 50 tỷ đồng là chuyện thường. Bà còn lên tiếng mỉa mai một ca sĩ không có nổi 1.000 tỷ đồng sau khi nữ ca sĩ này thắc mắc việc vợ chồng bà đề nghị ủng hộ 1.000 tỷ đồng thông qua đấu giá 4 hecta đất để phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Bà Hằng giải thích, Đặc thù làm doanh nghiệp là sẽ không giữ sẵn tiền mặt 1.000 tỷ đồng mà tiền sẽ nằm trong tài sản đất đai, nhà xưởng. Nữ doanh nhân sinh năm 1971, có tên thật là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ ông Huỳnh Uy Dũng hay còn được gọi là ông Dũng lò vôi. Trước khi làm vợ ông Dũng năm 2010, bà Hằng là người kinh doanh bất động sản có tiếng và theo chia sẻ của bà là chưa từng thất bại. Hiện tại, cơ nghiệp của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng – và ông Huỳnh Uy Dũng gắn với công ty cổ phần Đại Nam, doanh nghiệp do ông Dũng nắm phần lớn vốn. Đầu tháng 5 năm 2020, ông Dũng Lò Vôi từng cho biết chính thức rời khỏi thương trường và bà Hằng giữ chức Tổng Giám đốc điều hành của Đại Nam. Tuy nhiên, theo thông tin đăng ký trên Cổng Thông tin Quốc gia về Doanh nghiệp thì đến tháng 2, ông Dũng vẫn là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Đại Nam Công ty cổ phần Đại Nam Tiền Thân là công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Thanh Lễ, được thành lập tại quyết định số 003853 cách GB, TLDN03 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé, này là tỉnh Bình Dương cấp ngày 20 tháng 3 năm 1996. Tháng 1 năm 1999, Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Thanh Lễ được đổi tên là Công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Sóng Thần. Đến tháng 4 năm 2007, công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Sóng Thần tiếp tục đổi tên thành công ty cổ phần Đại Nam. Theo hồ sơ đăng ký, công ty này có địa chỉ chính tại số 1765A, Đại lộ Bình Dương, khu phố 1, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty cổ phần Đại Nam hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, trong đó chức năng chính là xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch, về bất động sản, doanh nghiệp này đang là chủ đầu tư của các dự án trọng điểm tại Bình Dương như khu đô thị trung tâm hành chính huyện Dĩ An, khu đô thị thương mại dịch vụ Sóng Thần, khu dân cư Đại Nam Bình Phước và khu dân cư Tân An 2. Đây được xem là những dự án bất động sản góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị tại tỉnh Bình Dương. Trong lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp của vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng là chủ sở hữu khu du lịch Đại Nam, với tổng diện tích 450 ha, được đánh giá là một trong những khu du lịch lớn nhất Việt Nam hiện nay. Đại Nam cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên thí điểm đầu tư, xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp này hiện là chủ đầu tư của hai khu công nghiệp trọng điểm là khu công nghiệp Sóng Thần 2 và khu công nghiệp Sóng Thần 3. Xếp vào hàng những khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Bình Dương, những khu công nghiệp này cũng đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và thu hút đông đảo lao động ở các tỉnh thành khác trên cả nước về Bình Dương lập nghiệp. Năm 2016, vợ chồng bà Phương Hằng đầu tư vào trường đua Đại Nam. Dự án này có diện tích khoảng 60 ha nằm ngay tại khu du lịch, trong đó có khoảng 30 ha dành để làm bãi xe có mái che và khán đài cho khách ngồi xem với sức chứa từ 50.000 đến 60.000 khán giả. Đại Nam ước tính nguồn vốn đầu tư cho dự án này khoảng 100 triệu USD. Trường đua này có các hạng mục như đua ngựa, đua chó, đua mô tô phân khối lớn, đua xe địa hình, đua mô tô nước với đường đua thiết kế có chiều dài khoảng 1.500 mét. Đây là dự án mà tôi rất tâm đắc, trước hết là tạo ra sân chơi lành mạnh cho các môn thể thao mới lạ tại Bình Dương. Trong số 5 loại hình tại trường đua Đại Nam thì đua ngựa vẫn là môn chủ lực. Đây cũng là mục tiêu chúng tôi muốn cứu vãn đàn ngựa Việt Nam đang bị mai một dần kể từ khi trường đua Phú Thọ đóng cửa, ông Huỳnh Uy Dũng từng cho biết. Thông tin từ Cục Thuế Bình Dương cho hay, trong năm 2020, nguồn thu từ tiền sử dụng đất phát sinh từ một số dự án lớn đã giúp tăng thu đột biến trong tổng thu ngân sách ở tỉnh này. Chỉ riêng công ty cổ phần Đại Nam đã nộp tiền sử dụng đất 1.234 tỷ đồng. Mức tăng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất giúp kết quả thu ngân sách trên địa bàn Bình Dương vẫn khả quan bất chấp tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 và Nghị định số 100 cách 2019 cách nền.